rồi hello chào anh em nha hôm nay quay lại của bên uh, cơ sở của bên uh, tài xỉu bịp ha đó, của bên lộc phát tài đó. thì hôm nay thì bên cơ sở tài xỉu thì giới thiệu cho anh em về mẫu sản phẩm ha đĩa khiển ha tài xỉu nha anh em đĩa khiển tài xỉu đĩa giữ tài giữ xỉu đĩa giữ tài và giữ xỉu như thế nào thì anh em hãy xem hết video clip này để biết thêm ha về cái sản phẩm đĩa xỉu tài xỉu là như thế nào anh em nhé đó thì uh, mình xin tóm tắt qua những cái sản phẩm để các anh em chơi về tài xỉu năm 2023 này đó thì tài xỉu năm 2023 này thì thứ nhất các em đi sòng sớm người ta đó thì các anh em phải xem được người ta chơi những thâu à, những cái, cái nắp lắc như thế nào ha hột như thế nào thì uh, kết nối qua Zalo và các anh em chụp những cái mẫu nắp để mình có thể chơi những sản phẩm nào hợp lý đó hoặc là các anh em cháo được đồ cháo được hộp, cháo được nắp hay là cháo được đĩa này nọ thì các anh em chơi đó còn các anh em tạo xong ra chơi thì nó sẽ có những sản phẩm như là có tan không tan đó hay là báo rung đó là những cái sản phẩm đó là có thể các anh em chơi thì anh em chơi về môn tài xỉu thì anh em rất hiểu được à, nhiều anh em đã hiểu được nguyên lý để các em chơi rồi đồ đạc thì các em nói chung các anh em vẫn có thể nắm bắt được thì mình làm cái đây là cho những anh em nào mà chưa nắm bắt được về bộ môn tài xỉu thì sẽ tham khảo được nhiều cái sản phẩm của bên cơ sở mình để có thể chơi và đặc biệt là uy tín nha anh em đó để anh em có thể chơi về bộ môn tài xỉu bịp này thì à, cái đĩa tài xỉu hai chiều này ha đó điều khiển này thì nó quy trình của nó chơi là như thế nào thì có nghĩa là bộ hột <clears throat> anh em bộ hột nha anh em đây là hột khiển này anh em đó hột khiển là chơi những cái dòng này là có tan anh em các anh em lưu ý chơi những sản phẩm này là có tan đó thì các anh em nào mà né được tan không kiểm tra tan hoặc là như thế nào á sòng nhỏ hay là các em chơi gọi là trường làng á thì các em chơi những sản phẩm này thì rất chi là ok tại vì các em khiển được giữ được ha bộ hộp của nó là đây là bộ hột 11 anh em bộ hộp nhỏ nhất của của tài xỉu anh em đó bộ hột 11 đấy đĩa thì nói chung là bao cho anh em ha đó đĩa thì nói chung là có tan nhưng mà đừng có đập ha đừng có tìm tan thì các anh em có thể chơi được cái đĩa này đó đĩa bình thường như cái đĩa chợ thôi anh em nhé đó thì hộp thì các anh em nguyên lý của nó anh em bỏ vào ha thì các anh em sẽ cần thêm một cái remote để các em khiển ha à, hai nút này có nghĩa là nút giữ tài giữ xỉu ha khiển qua tài khiển qua xỉu là các anh em chơi trên cái cái, cái nút này anh em nhé đó, chơi trên nút này rồi thì bây giờ mình sẽ lắc và mình khiển vài cây để anh em xem nha đó thì mình sẽ cầm cái này để mình khiển nha đó giờ nó đang là, xỉu nha anh em đó để mình lắc mình giữ tài, ha lắc giữ tài nha anh em đó đây là mình lắc giữ tài này đó cái này thấy không đây là lắc giữ tài. rồi nếu như mà lắc giữ tài mà nếu như người ta quấn về tài nhiều quá thì các anh em à, nói chung ra các anh em à, gõ nắp hay như thế nào á ha thì các anh em sẽ khiển về cho mình về xỉu nha anh em đó các anh em thấy không đó thì cái cách chơi các anh em thì các anh em lưu lót hay không á ăn tiền hay không á là hoàn toàn nhờ vào những đôi tay của anh em nha đồ đạc là là nó hỗ trợ cho anh em đó còn các anh em lanh hay không ăn hay không ăn tiền người ta cho hay không á, là do đôi tay bàn tay của anh em chơi nha đó thấy không giờ nó đang là xỉu nha anh em mình lắc tiếp này lắc tiếp mình giữ xỉu cái nha đó mình dở cho anh em thấy nè đó mình đang là giữ xỉu nha đó nếu như nó quýnh về tài hết á, thì các anh em dở thôi ha, các anh em vẫn để bình thường đừng có khiển khuyết gì hết để dở nếu như mà quýnh tất tay hết về xỉu á đó ờ, ha khi mà các em dở thì các em cứ gõ gõ nhẹ cái nắp hay là các em làm như thế nào cho nó, nó nó đánh tâm lý của tụi nó một tí đúng không anh em đó hoặc là anh em xây nắp hay như thế nào là các em dở đó nó sẽ là về tài đúng không anh em đó, ờ, cái đó là cách chơi làm sao cho nó hiệu quả và né được những cái xuất xảy ra ha anh em đó tiếp tục là mình lắc này ha, mình giữ xỉu nè anh em giữ xỉu nè dở nhẹ nhẹ đó ha đó nó là về xỉu ha đó tiếp tục mình lắc này giữ tài này ha lắc giữ tài đó sẽ là giữ được tài nha anh em đó lắc này giữ tài tiếp này đó lắc giữ tài bảo luôn anh em đó thì mình ập lại ha đó thì các anh em khiển qua xỉu nha khiển qua xỉu muốn khiển qua xỉu á ha thì chỉ cần gõ nhẹ hoặc là xay nắp ha xay nắp anh em đó nó vẫn là tài ha vẫn là tài này ha các anh em đó lắc lên ha dở này tài đúng không anh em đó tài về xỉu 10 nút xỉu đúng không anh em đó, thì cái cách chơi lưu lát là như thế nào là các anh em tự tạo ra mà chơi nha anh em đó thì nó kèm theo bộ đĩa và bộ hột nha thì bên mình sẽ tặng cho anh em kèm theo nắp ha các anh em cần nắp thì bên mình sẽ tặng cho anh em nắp thì nguyên lý của nó sẽ có sạc đầy đủ cho anh em nha nguyên bộ của nó là một cái khiển này một đĩa này bộ hộp này và kèm theo cục sạc rồi luôn cho anh em nha để để anh em về anh chơi đấy thì các anh em chơi về cái môn tài xỉu này á thì các anh em cứ liên hệ qua ha lộc phát tài xương thoại nha anh em đó, 0981 521 79 hoặc 0966 521 779 nhé ở các anh em cứ kết nối Zalo à, kết nối Zalo thì bên mình có hai số điện thoại này thì anh em cứ kết nối Zalo qua hai số điện thoại này ha ở để các anh em có thể biết được về tất cả bộ môn chơi tài xỉu biệt của năm 2023 này là như thế nào anh em nhé đó thì mình xin nhắc lại cho anh em các em à, nhớ kết bạn Zalo qua số điện thoại 0981 521779 nhé đó, hoặc là 0966 521779 nhé sẽ gặp trực tiếp mình Đấy, thì các em xem nhớ đăng ký kênh của bên cơ sở tài xỉu việt của bên cơ sở là phát tài nhé chào anh em chúc anh em năm 2023 này chiến thắng về môn bộ môn tài xỉu việt này